Các bạn thân mến, hôm nay ờ, tôi trình thủ là một video về ờ, thương vùng Animator thì ờ, các bạn đã biết cái bài hôm trước tôi đã dạy với các bạn với cái bài bình nước thì hôm nay chúng ta sẽ học bài làm ô tô đó là một bài rất hay thì sau cùng là các bạn lập trình thì thân mến thì buổi sau tôi sẽ dạy các bạn về lập trình kênh của tôi là kênh mang tính chất là uh, về đào tạo cho nên là các bạn cũng ờ, rất thông cảm vì kênh không để kiếm tiền cho nên là các bạn cứ subscribe và like nếu thấy hay thì chúng ta làm đấy thì ở đây chúng ta đã thấy là tôi ờ, đã làm bài này nhưng mà quay cho các bạn thì rất là khó vì phần mềm tôi hôm nay tôi mới kiếm được thì chúng ta sẽ ờ, chạy Cartoon Animator bài hôm nay là chúng ta thiết kế một chiếc ô tô bằng Illustrator sau đó chúng ta export sang bên à, sang bên uh, Cartoon Animator để chúng ta rích in tức là làm cho nó chuyển động rồi thế bây giờ các bạn nhìn thấy à, các bạn thân mến bây giờ ta sẽ à, làm với bài này những cái đầu tiên thì các bạn sẽ mở cho tôi cái Illustrator ra ta sẽ thiết kế một chiếc ô tô để nó chạy được trên phần mềm Cartoon Animator đây là một bài hay và các bạn sẽ ứng dụng nó các bạn có thể cài đặt uh, Illustrator ra thì ở đây tôi chọn một cái sản phẩm uh, A4 Đó, tôi bật chiều ngang để tôi vẽ trên cái ờ, cái tờ này thế thì uh, chúng ta làm như sau đầu tiên chúng ta thiết kế bánh ô tô để thiết kế bánh ô tô thì các bạn uh, chọn cho tôi phần uh, ờ, ellipse tool các bạn giữ shift và kéo dọc ra tiếp theo là các bạn nhân đôi cái đường tròn này bằng cách giữ cần giữ phím off trên bàn phím hay là phím an của Việt Nam chúng ta gọi là an nhưng Tây nó gọi là off chúng ta cho nó nhỏ xuống một chút đấy ta đặt nó vào đây ta cho nhỏ xuống một chút để gọi là cái bánh nó hơi to một tí rồi à, đối với chiếc bánh xe này à, sau đó các bạn chọn hai cái này các bạn chọn align ở trong window bật ra nó có các bạn chọn giữa giữa là biểu tượng căn giữa dọc và căn giữa ngang đó, các bạn à, rồi đưa về đây chúng ta chọn hai đường tròn giữa giữa ok sau bây giờ thì các bạn chọn Pathfinder nằm bên cạnh menu đó các bạn cắt đi một phần Đấy, và bên trong này nó sẽ có màu của chúng ta cần Đấy, chúng ta sẽ chọn cho nó một màu Đấy. đây là chiếc bánh ô tô bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cho nó cái đường răng cưa hay còn gọi là phần diện tích ờ, cái phần mà bám đường đó đấy chúng ta cho này nhé rồi sau đó các bạn chọn cho tôi cái nút không màu stop cho tôi bật cái stop lên và không màu đấy rồi chúng ta được này bây giờ tôi sẽ copy sang một cái nữa và các bạn uh, ờ, nhấp cho tôi cái nút object các bạn chọn blend make blend Đấy, được như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ blend option cho tôi Đấy, các bạn chỉ định step và ta giảm đi ta chọn preview để ta xem nó giảm được chưa Đấy, à, giảm này nhá ok để thưa này thôi rồi bây giờ đường tròn này tôi để sang bên cạnh tôi sẽ làm như sau tôi sẽ chọn object tôi chọn blend distort make with squat để tôi tăng cái này lên cho nó biến thành nửa đường tròn ok Đấy. bây giờ đường tròn rồi tôi mới copy một đường tròn nữa xuống đây sau đường tròn này thì các bạn uh, nhớ tôi transform các bạn chọn Z flex các bạn bật nút là lật ngược theo chiều ngang Đấy. và hai cái này thì chúng ta sẽ được nối lại ta sẽ được một đường tròn Đấy, đường tròn ta cho nó nhỏ lại một chút bây giờ ta sẽ cho nó lên đây các bạn chú ý là cho nhỏ đi một tí nha cần chôn cờ các bạn nhóm lại cho tôi Đấy, các bạn cho vào đây và các bạn các bạn làm cái lốp nó ở ờ, tương đối như thế các bạn vào thêm một tí ok bây giờ tôi chọn tất cả tôi chọn online tôi chọn giữa giữa ok xong bây giờ chúng ta làm bên trong của chiếc bánh xe ô tô nó đẹp một tí chúng ta chọn đây sau đó các bạn chọn gây điền nút này các bạn nhấp vào đây các bạn chọn cho tôi kiểu vòng tròn đấy rồi vòng tròn các bạn cho này đó. các bạn chọn ở giữa này nhé kiểu vòng tròn rồi ta sẽ đưa cái hình uh, màu đen này sang lật ngược sang bên này cho màu đen vào đây tôi cho màu sáng vào bên đây đó thì chúng ta sẽ được một cái vòng tròn màu đen có phần sáng chuyển sang bên trong để cho nó vào đây đó. các bạn cho đây các bạn có thể cho đường viền nó bằng không rồi ok bây giờ các bạn sẽ nhóm lại và các bạn sẽ chọn giữa giữa bây giờ việc của chúng ta làm cho nó có bốn cái đường tôi cho kín lên trên này các bạn chọn giữa giữa ok bây giờ tôi sẽ làm một cái vòng tròn đen ở giữa Rồi, chỗ này của tôi tôi sẽ cho nó vào nút này chọn hai cái này tôi chọn ok bây giờ ta sẽ làm các vòng tròn ờ, với màu xám bạc Đó. cái này các bạn chọn cho tôi màu xám nha rồi chọn kiểu dáng cho nó kiểu căn giữa Đó. rồi điểm nhấp đôi của đấy là các bạn sẽ được các bạn để nó đây được tôi giữ cái man tự nhân nó ra tôi xếp xong bây giờ tôi sẽ vẽ một cái logo Mazda tôi cho đường viền bằng không Đó, cho đường viền bằng không cái này thì à, các bạn lại chọn đây các bạn à, cái này cái này màu cho hơi tối một chút thôi Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ một biểu tượng mắt A lên trên các bạn thấy là với cái tính năng này thì các bạn sẽ vô tư không phải lo gì cả giữ an đưa vào đây giữ vào đây vào đây Đó. Còn các bạn với cái này thì các bạn cho nó lại một lần nữa để cho nó sáng ở đây các bạn cho tầm này tầm này bạn cho nó thứ này đó rồi bây giờ ta sẽ đưa cái vòng tròn này làm logo cho nhỏ làm chút chúng ta đã xong cái lốp ô tô các bạn cho nhỏ cái này lại để chúng ta vẽ cái ô tô các bạn chú ý là chúng ta vào tham chiếu chỗ này nhé Đấy, chúng ta chọn cho tôi cái nút mà scale corner scale shock and effect để ta kéo nó đều không có nó sẽ bị biến dạng chúng ta chọn nhớ nút đó bây giờ tôi sẽ làm chiếc ô tô ô tô tôi chọn cho nó một màu đỏ đi rồi tôi sẽ chọn tôi vẽ một chữ ô tô này kiểu Mazda hơi cong lên một chút dự An của đây chúng ta cho này. là vâng. đây là phần uh, thân của chiếc ô tô bây giờ tôi sẽ làm như sau tôi dùng hai đường tròn để làm cái phần khung vào đây sau đó tôi copy thêm một đường tròn nữa vào chỗ này đó bây giờ các bạn sẽ chọn cái lớn này và các bạn chọn Pathfinder các bạn nhớ nhấp nút này cho tôi để nó thủng một chỗ tiếp tục cái này cùng cái này em nhấp vào đây thủng hai chỗ và bây giờ tôi sẽ làm một cái đường tròn để làm cái vòng vuông lên tôi chọn thêm một cái nữa tôi cho cái này nhỏ lại tôi cho này vào đây Đấy, à, và các bạn chọn cho tôi vào giữa và align Đấy. À, sau đó các bạn cắt bớt cho tôi các bạn cắt bằng pathfinder ok tiếp theo tôi dừng một hình chữ nhật tôi vào đây và tôi cắt cái hình dưới bằng nút uh, cắt đó. À. và bây giờ tôi sẽ cho cái này bằng một cái con uh, để chúng ta nhớ nhìn tôi phóng to lên các bạn nhìn thấy là đó, và tôi tắt cái đường này đi đó, nó sẽ không còn quên nữa rồi bây giờ các bạn có cái này sang làm đôi cho tôi vào đây rồi đặt bóng to này lên rồi bây giờ ta làm kính cho ô tô tiếp theo ta làm thân ờ, một cái ờ, phần ờ, cửa cửa này bây giờ ta tiếp tục làm một cửa nữa rồi ta làm một cái gương gương ở đây không có màu gì này gương màu đen bây giờ các bạn cho cái này vào cho nó nhỏ lại bây giờ việc của chúng ta là làm cho hai cái bánh nó chuyển động đây là một chiếc ô tô tôi đã thiết kế xong công việc của chúng ta là chuyển sang phần uh, cartoon animator các bạn chuyển nhé rồi bây giờ ta đưa đưa hai người về đây bây giờ với cái này với cái này thì ta dịch chuyển nó lên lên một chút đó dịch chuyển lên lên một chút xong rồi chiếc logo Mazda ta ăn quốc ra một tí các bạn cho lớp ô tô xuống để cho nó hiện lên cái này đấy bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó sang bên bên kia các bạn uh, dùng adbot ở đây nhá các bạn cho nó vào đây ok bây giờ chúng ta sẽ export cái này lên export export thì ở đây tôi ờ, đặt là một cái thư mục tên là bài dạy Udon dạy dịch. tôi đặt tên cái này là ô tô Đấy, tôi chọn vùng 1 export các bạn export 300 nhá 300 cho tôi và transparency này chọn này ok tiếp tục tôi dùng export cái tôi vẽ một cái nốt này các bạn import tiếp cvr export add export các bạn chọn là lốp hay wow bạn sử dụng nút số 2 vì adbot 2 đây adbot 2 rồi nút số 2 export ok bây giờ chúng ta đã xong bây giờ chúng ta mở photoshop để chúng ta chuyển đuôi ta chọn photoshop ta chọn Photoshop để ta làm nhá, ta mở open ra ta chọn desktop ta chọn dạy rigging chọn mở hai ô tô này ra Đấy. rồi bây giờ ta xếp S với đuôi khác đuôi Photoshop ô tô đuôi Photoshop đó ok đóng này lại còn cái này chúng ta bánh xếp F lốp đuôi Photoshop đó, ok rồi bây giờ ta bật cái này lên ta chọn phố ta chọn nhá ở đây là desktop chúng ta chọn rigging chúng ta chọn lốp là một rồi bây giờ tiếp theo chọn tiếp tôi chọn là ô tô là hai rồi bây giờ các bạn nhìn thấy là tôi ờ, chọn nó lên đây cái này cái này thì các bạn ờ, làm như sau các bạn chọn link bạn nhấp vào đây ta đưa nó vào đây bánh nó nằm bên trong rồi bây giờ các bạn tiếp tục các bạn tiếp một cái nữa để chọn vào các bạn đưa nó vào đây các bạn đưa vào trong thì đã đưa vào trong đây nút đưa vào trong ra ngoài nhé đưa vào trong ok và bây giờ các nút này các bạn chọn link các bạn em ở đây xong tôi có ô tô chủ động lên xuống link nó link nó liên kết rồi bây giờ ta cho cho chạy tại đây các bạn bật cho tôi window các bạn chọn timeline bây giờ lớp well bánh này ta chọn transform tại đây chúng ta cho âm các bạn ấn nút này nhá cho âm 30 mươi tiếp theo này âm 60 các bạn cứ đánh thế tự nó chuyển chữ kệ nó rồi âm 90 âm 90 rồi. Ờ. tiếp tục các bạn chọn đây cho tôi là âm 120 ok kệ nó chuyển đến nha đây âm 120 thì âm 150 ok đây các bạn cho tôi là âm 1 80 rồi đây là âm 210 cộng thêm 30 thôi đấy các bạn chọn đây tiếp cho tôi âm 240 rồi các bạn chọn tiếp cho tôi vào đây là âm 270 đến đây là các bạn cho tôi là âm 300 đến đây các bạn cho tôi là âm 330 đến đây các bạn chọn cho tôi âm 360 đó và bây giờ ta copy phần bánh trước này lên đây ta chọn copy về ta chọn hai cái này luôn càng dài thì ta lại chọn một lần nữa copy ta chọn đây Đấy. các bạn chọn đây rồi tiếp tục các bạn chọn cho tôi đây tức là nó kết hợp chuyển động cả xe ô tô và chuyển động bánh Đấy. rồi ngon đúng không ta đưa đến đây rồi rồi đến lượt uh, với lớp well này bạn chọn transform ta lại đưa cái này về đây nó không được copy cái trên xuống cái dưới được nhá và cái này các bạn phải kéo âm 30 à không âm 30 cái này các bạn cho âm âm 60 các bạn có thể hiện đây được âm 90 âm 120 để nó quay ô tô lên phía đằng trước ấy không có là chạy lùi này âm 120 rồi âm 150 ờ, các bạn đây các bạn chọn cho tôi là âm 180 âm 210 âm âm 2 40 âm 2 40 này các bạn chọn trôn âm 270 sắp xong rồi bạn cho tôi âm 300 âm 330 nó có thể sai lên một ô được âm ba sáu mươi bây giờ ta copy chỗ này ra chỗ đằng này giữ shift chọn các nút ok copy ờ, ta copy link à, copy các các frame các frame Catherine, Catherine, Catherine, Catherine, Catherine, Catherine, Catherine. các frame cho nó thêm để bằng bên kia rồi đã đến đây nhé bây giờ chúng ta chọn à, về phần ô tô transform ô tô các bạn kéo chúng tôi về góc về cuối cùng Đó. thì transform của ô tô ở đây rồi nào bây giờ các bạn chọn ô tô ô tô nhá các bạn cho nó ô tô nó nhỏ lại một tí tại đây chúng ta xin lỗi ông cho này nè bây giờ nó cho tôi chạy sang bên này tao thì à, chúng tôi làm nói chuyện này. Đấy, thì các bạn kéo cho tôi đến cái phần phần đây Đây nha, các bạn kéo cho tôi sang bên nút bên đây giờ chúng ta sẽ quan sát chiếc ô tô chạy ta tắt cái này đi rồi bây giờ các bạn nhìn nhé cái bánh tất nhiên là tôi xoay nó vòng nó không ấy cho nên là xoay chậm đi chậm cái này đi nhanh thì các bạn kéo nhanh nếu mà chúng ta đi nhanh thì chúng ta cho vòng nó chạy nhanh đấy thì nó chạy đến đây đây là thấy đây là đi chậm nó đi nhanh đi nhanh thì các bạn đi nhanh thì các bạn bật lai lại đấy. các bạn uh, nhìn vào transform của cái ô tô thì các bạn chỉ cần ờ, đứng giữa này các bạn cho nó ra luôn tận đây rồi đó. thế vì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đi rất nhanh chúng ta tắt thử cái này đi đấy, đấy đi rất nhanh nhanh hơn cái vận tốc như vậy đó. thì ờ, đây là một bài học mà chúng ta muốn cho cảnh nó lên các bạn ờ, nhấp vào phần ờ, đây là vẫn đang chạy đấy chúng ta sẽ sử dụng camera để chúng ta chúng ta cho background chúng ta cho tiền phố lên chúng ta cho post cũng được Đấy. thì tại tại không này các bạn cho kéo cái này rộng lên Là các bạn có thể à, dùng camera để chúng ta zoom in zoom out rồi các bạn có thể dùng cho nó chạy đến đây rồi tôi đến đây rồi thì tôi bắt đầu tôi bật nút này Đấy, tôi sẽ cho nó vào trong Đấy, à, bật nút này nhá để các bạn kéo thôi. Đấy, đây là zoom camera về bật nút này Đúng Đấy. xong rồi đến cái đoạn này cái đoạn này thì các bạn lại ờ, lại zoom sang bên này camera đây các bạn chuyển sang chuyển sang đây đó. thì cái nhà là cảnh của cái nhà đằng sau kệ đó. thì các bạn chú ý là các bạn muốn zoom in zoom out các bạn chọn này đó đến đây các bạn có thể chọn ở phóng to này đó khi nó ghi thì chúng ta sẽ phải ấn nút đỏ chúng ta sẽ to lên chỗ này đó bây giờ ta chạy thử nhé đó, các bạn nhìn thấy tác động được đấy tôi nhìn lên ok đấy camera nó chuyển sang bên kia ok chưa rồi bây giờ là chúng ta đã hiểu ra vấn đề của bài học thì um, cái hình của chúng ta làm sao chúng ta sẽ tự chuyển động đây là một chiếc Mazda 6 đời uh, 2008 tôi xin dừng video ở đây chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và làm theo tôi nhé